ty Founder Việt Nam à, và đây là hàng mới về của tháng 9 năm 2020 và anh em có thể được uh, thấy Và dòng sản phẩm này hiện tại có 25 dao à, với 25 chức năng cho anh em à, Và bây giờ chúng ta sẽ đi từ con dao số 1 Và dao số 1 sẽ dập cho cây nhảy cánh lùa sinh pha 55 Dao số 2 dập lỗ vít lùa ngang trên cây móc cây trơn sinh pha 93 Dao số 3 sẽ dập cho lỗ vít ngang trên cây móc cây trơn sinh pha 93 Dao số 4 sẽ dập cho lỗ vít cây đứng bánh xe cây móc sinh pha 93 Tiếp đến là dao số 5 Giao số 5 sẽ dập lỗ vít cây đứng dưới bánh xe Sinfa 93. Giao số 6 dập lỗ vít lùa cây đứng bánh xe cây trơn Sinfa 93. Giao số 7 sẽ dập cho cây nhảy cánh cửa đi Sinfa 55. Giao số 8 dập cho cây nhảy cánh cửa sổ Sinfa 55. Và giao số 9 sẽ dập cho cắt gân cây đứng khung bao Sinfa 93. Giao số 10 dập cho lỗ bắt vít ray cao thấp Sinfa 93. Giao số 11 dập lỗ bắt vít rê bằng xuyên pha 93. Giao số 12 dập cho ke nhảy vách kính xuyên pha 55 và giao số 13 dập ke nhảy khung cánh hệ 55 vách cạnh và giao số 14 sẽ dập cho thoát nước rê lùa ở ờ, sinh pha 93 giao số 15 sẽ dập cho thoát nước cửa lùa sinh pha 55 và hệ 55 vách cạnh giao số 16 dập bụng cây đứng cây móc cây trơn sinh pha 93 giao số 17 dập bánh xe lùa sinh pha 55 giao số 18 dập lỗ lùa, vít ngang trên, ngang dưới, xuyên pha 93. Giao số 19 dập lỗ vít ngang trên, ngang dưới, xuyên pha 93. Giao số 20 dập ke vịnh kiểu hai hạt khung cánh cửa đi, cung cửa sổ xuyên pha 55. Giao số 21 dập ke nhảy khung bao cửa đi xuyên pha 55. Giao số 22 dập thoát nước vách kính cửa sổ mở quay xuyên pha 55 và xuyên pha 93. Giao số 23 dập cho ốp hông lùa BMA giao số 24 dập cho ốp hông lùa xuyên pha 55 và giao số 25 dập cho ke nhảy cánh lùa hệ 55 vát cạnh. À, và trên máy đột dập này thì tổng cộng có 25 dao à, và bây giờ chúng ta sẽ đi ờ, dập thử trên uh, một vài dao để anh em có thể là quan sát được thực tế nét dập của dòng sản phẩm này. Và đây là sản phẩm của uh, nét dập của dao số 16 đây ạ. Sẽ dập cho bụng cây đứng, cây móc, cây trơn, senpa 93 ạ. À. Dạ. Đây, đây là dập bụng nè nét dập rất là sắc ngọt ạ Và đây là sản phẩm máy rụt dập bằng hơi à, Và như anh em đang được thấy em chuẩn bị dập trên dao số 21 Tức là em sẽ dập ke nhảy khung bao của pha Thì à, nhôm này sẽ là nhôm pha Quảng Đông chính hãng dây 22 à, Và chúng ta sẽ cùng xem là nét dập Đà, dạ, anh em có thể quan sát thực tế là nét dập em vừa dập ra đây ạ à. Nét dập rất là sắc ngọt ạ, không có bị xảy ra tình trạng đó là bị lôi nhôm hay là bị móp nhôm anh em ạ. Dập rất là ngọt ạ, rất là sắc ạ. Và trên đây chúng ta cũng đã vừa đi tìm hiểu qua chức năng của dòng sản phẩm này. À, và nếu như anh em nào muốn biết chi tiết hoặc là muốn biết đo về giá của sản phẩm máy hộp dập này thì có thể vui lòng liên lạc trực tiếp cho em like số điện thoại 0787 291